Hello. Hello. Xin chào cả nhà yeah. và đại dạ. gia đình thân yêu. yêu. Đến với kênh Minh Bà, Bà Rô Bình Dương. hoặc là Minh Nguyễn, Nguyễn Bình Dương. Yeah. Bây giờ một ngày mới tốt lành, chúc sức khỏe đại gia đình nha. Chúng ta dạ. sớm vượt qua đại dịch bệnh nha. Và bây giờ sẽ đi theo Minh Thư sẽ lấy bánh ra ăn nha. Đúng rồi. Cho nó vui. Đúng rồi. Xin mời. rồi thư sẽ vào lấy bánh nha tăng tăng tăng tăng tăng bánh đây bánh đây ừ. bánh quy rồi đó tên tên tên tên tên thư đã đem bánh cho nha tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng wow thư đã đem bánh vô rất là ngon hai bánh rất là hấp dẫn nha cả nhà rồi vâng và thư sẽ lấy tiếp một sách bánh tiếp để qua phục vụ cho máy quay nha cho nó đẹp màn hình nha cả nhà lên lên lên lên thư đem bánh gì cả nhà nha bánh tay bánh tay trong mũ, không kẹo nha tên tên tên tên thư đã đem bánh tới đây ừ, rất là ngon thư đã để chính giữa ừ, ok mời cả nhà của Minh Thư ngồi nha Đúng chúng ta à. thưởng thức thôi thưởng thức Ô, chào cả nhà Minh Thư chỉ giới thiệu cho cả nhà một món bánh nha ô rất là ngon rất là ngon Đó, ok ừ, rất tuyệt vời thơm mũi ừ, thơm thơm lứt mũi nha rất là ngon quá hấp dẫn hai đại gia đình thân yêu Đúng rồi. Oh dạ qua đây à, thứ hai là sô cô la bên tôi sẽ giới thiệu cho cả nhà xem đèn đèn đèn đèn rồi bên tôi sẽ bỏ xuống rồi thứ hai là Oreo tôm rất là ngon khẩu vị rất là độc đáo mọi người ok ừ. hấp dẫn quá đi thôi nhìn là nhìn ghiền ngay ngắt luôn đó cả nhà yêu à đúng rồi ừ. nhìn là ghiền liền ừ, quá hấp dẫn nhìn là phái ơi là phái luôn đúng rồi sô ừ. cô la đây là món cuối cùng thư với giới thiệu được cả nhà ô rất là hấp dẫn các loại bánh đa gia dụng rất là ngon uhm, tuyệt vời tuyệt vời trên có tuyệt vời đây chúng ta sẽ khui ra cần cái gì đây nha ừ. ngon lắm oh, rất là tuyệt cứu mẹ wow. bánh rất là ngon ừ. ừ. Hai điêu nha Hai ừ. điêu lật vỏ ra ừ, Thôi bỏ ra rồi lần bỏ xuống dưới luôn Ở dưới đi Nó quá bự che mặt bự. che mặt che mặt không thích che mặt không thích thì che oh, đây là sô cô la sô cô la oh. hình trái tim rất là đẹp nha ừ. đúng rồi ừ. rất là ngon hiện hạn ừ. nó dần sử dụng được nè trăm năm đúng không ừ. thích Minh Thư thì cả nhà cho xin một like và một lượt chia sẻ nha và nhớ đăng ký kênh Minh, Minh Baro hoặc là Minh Nguyễn Bình Dương à, cảm ơn và mọi người nếu chia sẻ và comment chúng bên dưới những món ăn nào ngon hoặc là à, có góp ý chưa với cái thể loại gì thì nói Minh Thư và ba Minh Thư nha sẽ đáp ứng cho cả nhà đều xem cho nó vui nha đúng rồi Ừ, mọi chi tiết liên hệ của chúng ta 0977 560 562 hoặc là comment xuống bên dưới nha. Minh Thư sẽ làm clip và trả lời cho cả nhà. Ừ. Và nhớ đăng ký một lượt và share like một lượt sẽ nhận những clip video video mới nhất hàng ngày nha. Ừ. Hàng ngày mới nhất và nếu đăng ký thành công là sẽ được nhận video clip mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí không mất phí nha cả nhà không mất phí. Ừ. còn bây giờ Minh Thư và ba Minh Thư sẽ mời cả nhà ăn thưởng thức bánh nha đây à. Minh Thư cái bánh này có sô cô la rất là ngon wow. mời cả nhà nha À, chúc cả nhà ăn ngon miệng nha với, với Minh Thư và ba Minh Thư nha Rất là ngon uhm, ngon quá uhm. sô cô la này sô cô la kẹo sô cô la này chưa từng ăn hồi nào luôn á nó ừ. còn nguyên vậy nè rồi còn hàng sử dụng nhiều lắm ừ. đúng không ba đúng rồi rất là ngon tuyệt cú mèo ừ, ừ. quá là tuyệt ừ. Ừ. Ừ. 10 cá nhân nha còn bên đây là bánh xoắn bánh xoắn rất là ngon ừ. hấp dẫn có vị bơ ừ, bơ ngon mùi ờ, bơ và thơm mùi lúa mạch ừ. rất là ngon trứng gà các loại tổng hợp vô đây rất là ngon thương hiệu nổi tiếng của pháp ừ. ừ bánh ờ, được cung cấp và bán suy lẻ tại Bexy Bình Dương nha cả nhà rất là ừ. ngon ừ. ừ. và các hệ thống trên toàn quốc xin mời nha và một là bánh nữa bánh này ừ. bánh này là bánh trứng nha mùi trứng luôn á ừ. đúng là mà, mà nó tạo thành hoa rất là đẹp ừ. rất là bắt mắt ừ. ăn hơi béo béo nha tới tôi ờ, sẽ ra một clip nha cả nhà clip nhạc mới rất ừ, là ngon nha mọi người tại vì nó mùi trứng gà mà phật vừa ngon ngon quá không bà rất là ngon ha xin mời cả nhà dùng cái nhà với ba và minh thư nha ừ. Ừ. tuyệt cú mà đây còn một loại này là bánh phòng rất là ngon hai bề nổi à, có sô cô la đó, các thứ nó rất là ngon ừ. bánh này ở trong nhân có luôn ừ. ừ. nhân đó nhân trứng gà ừ. trắng trắng á nhân su là trong mình ừ. rất là bắt mắt ăn như rất là thơm mùi su là hòa quyện với trứng cũng là ừ. ngon nhìn hấp dẫn ừ. Ừ chứ mình mỗi sách số pha mình coi sách mới ừ, rồi. mới là rất là vui con gửi ra rồi đó ừ. con gửi ừ, ừ. ra rồi đúng không Nào ra trong máy tính thôi, tay con gửi á Người có nhà Bánh đồng tiền nhiều loại bánh ừ. cũng hương vị đặc trưng nhưng mà nó khác nhau về hình thức và mẫu mã ừ. rất là đẹp ừ, nó có lỗ giữa những họa tiết rất là đẹp giống y như cái đồng tiền lúc ngày xưa ừ. hai đồng tiền ừ. xin mời nha đúng rồi nó màu vàng gọi là hai đồng tiền ừ. lại mình nhìn đồng video thằng ừ. ừ. mặn nhìn trong video cái càng ngon ừ. cái này cá nhân nè ừ. không cô cô ngon bánh khác ha bánh khác kẹo khác nữa cái cho qua nó cũng có gì cũ ừ. ừ. mới không những cái thay đổi nhỏ nhỏ không con thư ừ. rất là tình cảm nha ừ. mời cả nhà nha ừ. Ừ. Rất ờ, Ăn, ăn thử này nha các Chúng ta sẽ ăn thử mấy ờ, món này. Thì ăn thử đi nha. Ừ, mà cả nhà thử thử. Nó giòn giòn. Thật là giòn nha. Còn thơm luôn. Mùi hương vị tôm hả? kết thúc ha ừ. ừ. ăn một cái bánh nữa cầm thôi nó quay à, Minh Thư sẽ ăn một cái bánh nữa nha cả nhà Đúng rồi. Ừ. Một chút đời gia đình thân yêu Xin mời cả nhà Xin mời cả nhà ừ. Đợi gia đình thân yêu sức khỏe nha Đúng rồi Và hẹn gặp lại video sau nha Những cái gì à, thiếu sót mong cả nhà thông cảm nha ừ, thông cảm cho Minh Thư và, và ba Minh Thư nha và có gì comment xuống dưới và góp ý như xây dựng những món ăn mới nha và đừng quên nhớ đăng ký cho Minh Thư một lượt và một like để xem những video video mới nhất hàng ngày nha nếu đăng ký thành công các bạn sẽ hoàn toàn miễn phí nha không tốn phí nha cả nhà và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bye bye chúc cả nhà vượt sớm qua mùa dịch nha thành công trên mọi thành công trên mọi lĩnh vực nha sớm vượt qua đại dịch bệnh nha bye bye bye bye